chín cho em thêm cái nữa hai mươi hai mươi hai hai hai ba hai bốn lại cái bài tập uh, nghèo nhất mà cũng là khá là đã anh không dùng cái đã nhất nha tất nhiên bài tập này có rất nhiều anh em lên sai kiểu thậm chí em ô vậy đó tại vì nó thật với em body free cút miếng xèo à <laughs> còn bây giờ anh đi anh đi qua mỹ con nào dám đủ tập chân đâu đa phần tới ngày hút vú hút cái tay hết á đúng không nên cái bài này anh khuyên tụi em nên nên tập giống anh tại vì khi mà tụi em tập giống anh tụi em có được nhiều cái sức khỏe thăng bằng hệ miễn dịch chống corona rồi có thể nha nhìn có hai trường hợp hai nè sao định đi nó khác nhau đó nếu mà tụi em dùng lực tụi em bóp vô thì nó ăn cơ tay sau nó ăn cơ tay sau theo cái kiểu mà nó nó không tác động nhiều vô cơ tay sau nhưng mà tác động nhiều vô cái lực nó cũng được lợi thôi còn bây giờ em dùng cái bàn tay em nâng giống như bỡ đứt đó, thì nó ăn vô cơ tay sau rất là nhiều nhưng mà lực nó không bằng hai cái đó đều nó đều có tác dụng tốt như nhau tùy theo trường phái ở đây em đi làm bình thường đi chơi sáu chục mà bữa nay đi tập nhẹ thì chị sẽ bỏ đứt đó nè nhìn nha đúng không nè anh lạnh nhanh lắm anh này hơn nhau là kinh nghiệm nha nhìn anh anh hài hài vậy thôi á chứ mà nội công cũng vừa đâu nha yes nè lên một hai ba bỏ đít wow thấy chưa chưa thấy chưa thấy chưa thấy chưa chưa nè hả thấy chưa nè nè đầu tiên cầm gì nè không cầm tới trước tay sau cơ bình thường thôi xong rồi bỏ hai ba chúng ta mở đứt